Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp à, cái phần hướng dẫn sử dụng phần mềm MetaTrader 4 thì bữa trước thì chúng ta à, đã tìm hiểu được cái à, video video trước là cái cách chúng ta hiển thị cái giá ở trên cái bảng market watch hiển hiển thị Navigator và hiển thị trong cái phần view này các cái toolbar thì hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục các cái chức năng còn lại bây giờ tôi sẽ hiển thị lại cái giao diện đơn giản để chúng ta thực hiện thao tác dễ thấy chúng ta chọn vô template chúng ta chọn candlestick thì lúc này giao diện màu trắng là nó đơn giản chúng ta dễ theo dõi bây giờ một cái tính năng kế tiếp là chúng ta có tính năng gọi là new order new order ở đây gọi là à, đặt lệnh thì à, chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta đặt lệnh hoặc là chúng ta bấm F9 trên bàn phím ví dụ bấm F9 này cũng đặt lệnh à, thì chúng ta thực hiện việc click vào đây đi cho nó dễ thấy chúng ta click vào đây à, thực hiện new order À, nếu new order thì ở trên đây nó sẽ có hai cái ờ, loại lệnh thứ nhất là instant execution tức là cái lệnh có thể gọi là lệnh trực tiếp đó thí dụ như bây giờ chúng ta nếu ta dự đoán là giá vàng nó xuống thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh sell ngay cái giá là 12448 05 ờ, nếu chúng ta muốn bay thì chúng ta thực hiện cái lệnh bay ở đây 1248.35 thực muốn bay là hiện ở đây nó sell thực hiện ở đây ngay lập tức instant execution nó là như vậy tức là mua bán trực tiếp ngay lập tức rồi cái loại lệnh kế tiếp nó là lệnh bending tức là lệnh chờ lệnh chờ bending order này trong loại bending này nó có à, bốn loại lệnh con đó là lệnh buy limit à, sell limit buy stop sell stop thì bây giờ với cái tính năng của bốn loại lệnh này thì ý nghĩa như thế nào thì tôi sẽ giải thích à, từng loại cho cho các bạn hiểu thứ nhất là chúng ta cái lệnh buy limit <coughs> buy limit ở đây bây giờ để dễ hiểu chúng ta thấy đây à, giá hiện giờ nó là giá là 1248.05 như vậy thì nếu mà chúng ta muốn à, mua ở một cái giá mà thấp hơn 1248.05 tức là chờ mua ở à, một giá thấp hơn thì chúng ta sẽ dùng là, là buy limit tức là một lệnh chờ mua à, có nghĩa là nếu mà giá nó xuống thấp hơn 1248 thì chúng ta sẽ mua được đó thì là một lệnh buy dưới à, cái hiện giá thì là là buy limit còn nếu chúng ta thực hiện một cái lệnh buy mà cao hơn hiện giá giá hiện giờ là là nãy là 1248.05 à, thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn mua một cái giá cao hơn 1248.05 ví dụ chúng ta mua 14950 hoặc là à, 1251 1252 chẳng hạn vân vân thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh gọi là lệnh chờ mua ở giá gọi là lệnh buy stop ngược lại lệnh buy tức là lệnh sell à, giá hiện giờ là 1248.05 bây giờ nếu chúng ta muốn bán được một cái giá à, cao hơn cái giá 1248.05 thì chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là sell sell limit và nếu chúng ta muốn bán một cái giá mà thấp hơn 1248.05 thì chúng ta dùng cái lệnh là sell sell stop để dễ hiểu và dễ nhớ thì chúng ta hiểu như sau thứ nhất hiện giá bây giờ là 1248.05 như vậy thì nếu chúng ta muốn mua một cái dùng giá một cái giá chờ mua một cái giá mà thấp hơn hiện giá là 1248.05 thì chúng ta dùng cái lệnh buy limit nếu chúng ta chờ mua Ờ, với cái giá cao hơn hiện giá này thì chúng ta thực hiện cái lệnh gọi là buy stop còn nếu chúng ta muốn thực hiện một cái lệnh sell mà à, sell cao hơn hiện giá thì có nghĩa là chúng ta phải dùng lệnh sell limit và nếu chúng ta à, bán ở một cái à, dòng giá thấp hơn cái hiện giá thì gọi là sell stop thì cái này à, từ ngữ này nói là anh chị có thể là hơi, hơi khó khó hiểu nhưng mà trong thời gian chúng ta thực hiện thử cái, cái tập giao dịch cái demo này thì chúng ta sẽ hiểu được cái nghĩa thôi. thôi à, giờ tôi quay trở lại là cái lệnh execution như vậy thì bây giờ giả sử như bây giờ à, chúng ta muốn thực hiện một lệnh bán thì chúng ta thấy rằng là volume đây là khối lượng có nghĩa đây là một một số 1 đây là một lot tức là một đơn vị à, khối lượng một này là một một cái hợp đồng trị giá là 100.000 đô chẳng hạn nếu đối với vàng thì à, nếu chúng ta thực hiện một cái lệnh sale tức là chúng ta sale với một lot hay gọi là một lô hay là một đơn vị giao dịch chẳng hạn thì chúng ta thực hiện lệnh sale sale đây à. Đó. thì như vậy thì à, một cái lệnh sale này đã được thực hiện thì bây giờ chúng ta mới hiểu được các cái tính năng trong đây các cái ý nghĩa của cái trong cái dòng dòng dưới đây cái cái ba lăng ở đây có nghĩa là gọi đây là số dư ban đầu số dư ban đầu equity ở đây là gọi là số dư số dư số dư thực tế cái margin ở đây có thể gọi là margin này gọi, là cái à, số tiền đặt cọc đặt cọc à, thí dụ như chúng ta mua nhà mà chúng dụ chúng ta mua một căn nhà tỷ giá một tỷ chúng ta đặt cọc cho cho cho, cho khách hàng là một ừ, trăm triệu chẳng hạn thì cái margin ở đây có thể gọi là một cái số tiền đặt cọc cái free margin ở đây free margin ở đây được gọi là cái cái uh, số dư khả dụng <coughs> có nghĩa là thí dụ dư à, ví dụ như bây giờ chúng ta à, chúng ta chúng ta mua một căn nhà đi à, ví dụ như chúng ta mua căn nhà mà cái chủ nhà đưa cho chúng ta à, cần đặt cọc là 10 phần trăm thôi tức là à, yêu chủ chủ nhà đưa một căn nhà trị giá một tỷ nhà chủ nhà yêu cầu chúng ta là đặt cọc 100 triệu thôi tới 10 phần trăm thôi nhưng mà à, chúng ta mang theo tới ví dụ như 200 chẳng hạn thì có thể gọi là như vậy thì cái số tiền đặt cọc là 100 còn số cái số dư còn lại là, là free margin thì có thể gọi là trăm là số dư khả dụng chẳng hạn thì cái này ở trong quá trình giao dịch lệnh thì tôi sẽ nói rõ cụ, cụ thể hơn đây chỉ là mượn một cái ví dụ nó hơi tạm thôi chứ không, không chính xác lắm đó. thì tôi thực hiện đặt một cái cái lệnh sell như còn ở đằng à, lần ở đây có nghĩa là stop loss tức là dừng lỗ TB ở đây có nghĩa là chốt lời có nghĩa là khi chúng ta thực hiện một cái lệnh sell xuống thì chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ xuống sâu hơn như vậy thì à, chúng ta sẽ à, đưa ra một cái mức là nếu trong trường hợp giá nó tăng ngược lên so với dự kiến chúng ta thì chúng ta sẽ dừng lỗ thì lúc này cái mức dừng lỗ này là gọi là stop loss còn nếu chúng ta thực hiện lệnh bán ra mà giá nó giảm sâu thì cái giá trị đó thì gọi là cái TB tức là chốt lời đó <clears throat> à, khi chúng ta thực hiện lệnh sell thì lệnh nó sẽ tồn tại ở đây tồn tại ở đây rồi và bây giờ chúng ta muốn muốn đóng một cái lệnh này thì chúng ta chỉ cần làm việc là double click vô cái lệnh lệnh này cái dòng lệnh này đóng đến hai cái rồi sau đó nó hẹn là cái bảng này nó đặt lô nè à, chúng ta đóng lô có nghĩa là lệnh này chúng ta được đóng à, nghĩa chúng ta thoát khỏi trạng thái trạng thái bán à, ví dụ như chúng ta tôi quay trở lại ví dụ trở lại là nếu khi chúng ta thực hiện một lệnh bán thì chúng ta thì lệnh sell và ngược lại nếu chúng ta dự đoán giá lên chúng ta thực hiện lệnh mua thì cái lệnh mua ở đây nó sẽ tồn tại lệnh trong đây và bây giờ muốn chúng ta muốn, muốn đóng lệnh này thì chúng ta cần double click hai cái thì nó sẽ đóng cái trạng thái mua này lại đó mua lại còn ở đây là à, dừng lỗ và chốt lời thí dụ như chúng ta mua lên mà nếu giá nó lên thì chắc là chúng đúng xu hướng thì chúng ta sẽ lời là chúng ta sẽ lời còn nếu nó ngược xu hướng là chúng ta sẽ dừng lỗ thí dụ như chúng ta mua lên chúng ta dự định ta thấy là giá giờ một hai bốn bảy tám mười ba chúng ta nghĩ rằng là giá nó sẽ lên một một một hai sáu mươi chẳng hạn thì chúng ta đánh trong thời profit profit lên rồi một hai một hai sáu mươi chẳng hạn đó à, nếu mà giá nó đi ngược xuống ví dụ như là à, một hai bốn bốn dừng lỗ chẳng hạn thì chúng ta sẽ lại đánh vào số dừng lỗ à, sắp hết hay là 12 1240 ví dụ 45 chẳng hạn đó có nghĩa là khi chúng ta mua là gì chúng ta kỳ vọng giá lên mà nếu giá nó đi ngược lại tức là nó giảm xuống thì là coi như chúng ta dừng dừng lỗ à, chúng ta đóng cái lệnh này đây, đây, đây là thử nghiệm à cái này là trong cái quá trình à, sau khi anh chị tham gia các khóa học của chúng tôi chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều nhiều nhiều nhiều hơn và như vậy thì anh chị sẽ hiểu à, thời gian sẽ hiểu rất là rõ các cái tính năng của cái à, các loại lệnh cái cách sử dụng của phần mềm MetaTrader 4 này <coughs> à, qua một cái tính năng kế tiếp đó là bây giờ ở đây chúng ta thấy ở đây nó hình là hình hình cái chữ giống như là cái đồ thị hình trục tung trục hành và đây nó có một cái thanh ba ở đây nếu chúng ta muốn xem cái biểu đồ ở dạng ba chạc tức là cái đồ kiểu phân tích kỹ thuật của trường phái châu Âu mà chúng ta chọn một ba chạc ở đây à, thì nó sẽ hiển thị cái biểu đồ giống như cây gậy còn nếu chúng ta muốn xuất hiện biểu đồ của nến của Nhật thì chúng ta click vào đây gọi là candlestick à, ở đây nó theo biểu hiện à, cái, cái stick tức là khi nến tăng nó hình thành giống như từ cái nến một <coughs> còn nếu chúng ta muốn xem ở dạng biểu đồ line thì chúng ta chỉ cần chọn ở đây line chạc ở đây đó thì lúc này nó thành một đường à, kết nó liền với nhau từ những giá đóng cửa với nhau à, nó liền với nhau thành một đường hoặc là đường giá ở dạng line ở đây có dấu cộng thì giờ chúng ta muốn cái đồ thị này bây tôi quay về cái cái à, à biểu đồ kinetic thấy rõ ha kinetic đây nếu chúng ta muốn à, nó phóng lớn cái đồ thị lên thì chúng ta chỉ bấm dấu cộng à, chúng ta muốn thu nhỏ chúng ta bấm dấu dấu trừ à. rồi. <clears throat> chúng ta muốn là cái đồ thị này nó ở tận cùng của một cái hiển thị giá này chúng ta bấm đây chúng ta bấm đây bấm đây thì nó sẽ lùi lại cuối cùng đó, như vậy thôi à, còn cái tính năng trong đây là indicator list ở đây nãy chúng tôi đã giới thiệu rồi à, đây trong đây cũng đã giới thiệu rồi thì anh chị có thể à, dựa vào các cái kiến thức này chúng ta có thể thực hiện thao tác cái à, phần mềm MT4 một cách tốt nhất à, xin chào và hẹn gặp ở cái video sau